ai không không biết cái ba rửa em ơi con luật đi thôi em ơi rồi ngoài ngoài chạy láo ngáo lên láo láo láo lên xong rồi Còn á Hai đều Ngoài Đúng đấy rồi, chú ơi Ngoài Cần cho cái tôi bán nữa rồi ngoài ngoài ngoài không cần cái vô cũng không bao phải đúng tiền ta còn thì đường có được không thật như cái đường ngoài mẹ rồi ngoài mẹ rồi Đến nhá. Ô.

rồi quay bảy ba đi bỏ người chơi lên này Đó rồi Dạ Rồi Bà cầu, bà cầu, thấy đi đồ của bà cầu, bà cầu, bà cầu Ngoài trong ngoài đấy, ngoài trong quên. Đó, đấy. Đi hết đấy đúng. sáu tám sáu tám tí nữa chín sáu Ờ 97 97 xin lỗi. Ừ 97. Ai. Ai. Không bảy không chín được phải tay chứ còn mình chôn trên không bảy không bảy <laughs> tám không bên bên bên đi mà xét đi không thắng là tí tí nữa bên tê tỉnh rượu bên đi nhọc <laughs> ờ ờ con nước hòa trà đi mình quay một đây một một tám một tám trời ơi cháu ơi rồi bóng vào bóng rồi chơi chơi chơi chơi chơi qua chơi qua bóng chơi qua hai tám quả bóng bóng qua là bắt á đúng rồi sáu nhẹ thì anh anh chết đi ai <laughs> chín này vít bên hoành cho hoành nhanh vít bên hoành cho hoành nhanh ai câu hai bạn ba không rồi một ba mua nước khô này cắt lắm hai ba ba thôi đều. <laughs> hay á hay á bốn ba năm ba mười lăm mà mới mười lăm mười ba kìa đi bốn mười lăm mất bổng nó phải cháy đi mười bốn mười lăm ngoài mười sáu mười bốn ngoài bỏ hay á mười bảy mười bốn lại lại lại lại nhốt hướng giữa che hết hứng luôn con 15 17 hai nữa còn nữa còn hai trong sân 18 15 cái chân chân của hoành khéo đó 18 15 được rồi, trong sân 19, 15 mười đâu mười từ hết hết quả trong sân á ngoài không mười mười mười mười mười sáu mười sáu mười sáu mười chín ơ <laughs> ờ, còn thôi hết rồi hai mươi hai mươi mười chín Đó ờ được bỏ anh mươi mười chín là anh mươi mười tám mười tám mười tám hai mươi còn còn quả nữa hết mà hai quả nữa đều á hết